À, Kha nè thì à, hiện nay có rất là nhiều người trẻ họ làm việc ở trung tâm quận nhất em dạ. thì à, sau một khoảng thời gian họ làm việc thì à, anh thấy được cái họ cũng có khoản tích lũy ừ. thì à, tích nếu mà họ tích lũy khoảng từ 1 tỷ đến một tỷ rưỡi ha ừ. rồi à, cái thu nhập thì một số bạn trẻ thì à, anh đang tìm hiểu thì à, thu nhập của họ từ khoảng 25 triệu một tháng mà họ làm ở trung tâm quận nhất và cái nhu cầu mong muốn của họ là khi họ lập gia đình á ừ. là họ muốn có một cái ngôi nhà thì theo em thì à, em đưa ra những cái lời khuyên nào dành cho những người trẻ khi mà họ sở hữu nhà trong thời điểm này dạ <clears throat> để mà sở hữu một cái à, bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh đi ha mà làm việc ở quận nhất á, thì đầu tiên chắc là ai cũng sẽ à, cân nhắc tới những cái khu vực quận nó lân cận ừ. trung tâm ví dụ như là quận tư nè ừ. quận 5, quận 6, quận 7 thì à, giá căn hộ ở những khu vực này anh Giang nếu mà căn hai phòng ngủ đi ha tại vì mình có vợ có chồng với lại sau này mình cũng tính chuyện có con cái à. thì mình mua cũng tối thiểu là từ hai phòng ngủ trở lên thì giá một căn hai phòng ngủ hai WC nó sẽ từ khoảng 3 ờ, tỷ rưỡi 4 tỷ đổ lên ừ. thì nếu mà với cái tài chính tầm một tỷ rưỡi của bạn Giang á thì mình sẽ đáp ứng được đâu đó khoảng tầm 3 tới 40 phần trăm giá trị của căn hộ thôi ừ. đồng nghĩa với việc là à, những cái anh chị đó họ phải đi uh, vay ừ. từ khoảng tầm 6 cho tới 70 phần trăm giá trị của căn hộ ừ. dạ mà như anh Sang biết á, thì giai đoạn hiện tại à, việc vay vốn ngân hàng nó không hề đơn giản ừ. thứ nhất Đấy, là lãi suất dạ đúng rồi rất là cao luôn chính xác ừ, đâu đó 15 16 phần trăm một năm ừ. thì họ vay 9 năm họ trả lãi là bằng một cái bất động sản mới luôn rồi đúng ừ. không cho nên thay vì như vậy á thì à, người trẻ có thể cân nhắc đến những cái phương án mua bất động sản ở những cái khu vực quận huyện nó vẫn thuộc thành phố Hồ Chí Minh ừ. nhưng mà khoảng cách di chuyển nó hơi uh, xa hơn một chút xíu ừ. nhưng mà giá thành nó lại phải chăng ừ. chẳng hạn như là dự án Westgate ừ. đấy mà anh thì em mình à, đây. anh anh thấy là anh di chuyển thì từ trung tâm quận nhất tới đây á, yeah. Dạ. thì tuy nó xa thiệt ừ. nhưng mà đường đi nó thông thoáng yeah. Dạ. nếu mà tính từ quãng đường đi mình gọi là di chuyển cái thời gian á ừ. thì nó xa nhưng mà nó đi lại nhanh đúng rồi thì nếu mà chọn đây cũng khá là ok mà ừ. chính xác thì từ Westgate á à, khoảng thời gian mà mình di chuyển về trung tâm á đâu đó khoảng tầm 30 phút thôi anh ừ. tại vì Westgate thì gọi là cái những cái trục đường lớn mà ừ. cho nên là cái việc di chuyển rất là thông thoáng rất dễ đi dạ nhưng mà cái yếu tố đầu tiên mà những cái người trẻ người ta quan tâm đó là về giá đúng không anh đúng rồi chính xác tức là họ mua cái, cái bất động sản đó làm sao mà thứ nhất là vẫn ở được ừ. nhưng mà thứ hai á là vẫn phải thoải mái tinh thần đó để làm việc chứ không phải là mình dồn hết tất cả tiền cho một cái nhà xong rồi là mỗi tháng mình phải chật vật khó khăn ừ. đúng không thì với tầm tài chính một tỷ rưỡi này là anh chị khách hàng đã đủ đáp ứng được khoảng 50 phần trăm giá trị căn hộ Westgate rồi ừ. bởi vì một căn hộ Westgate 60 mét vuông hai phòng ngủ hai nhà vệ sinh hiện tại á cao đó khoảng tầm 2 tỷ 8 tới 3 tỷ à ừ. đó nhưng mà mình chỉ còn trả 30 phần trăm 30 phần trăm là một tỷ thôi là mình được dọn vô luôn rồi ừ thì người trẻ họ sẽ dư được khoảng tầm 500 triệu đúng không để họ lo những cái khoản chi phí phát sinh lặt vật hoặc là họ đầu tư thêm một cái mảng nào đó ừ. để theo anh là anh sẽ đem 5 triệu đó anh đi một là anh gửi ngân hàng cũng được hai dạ. là anh đầu tư vô như những cái quỹ đầu tư tài chính gì đó Chính xác. nó an toàn nó đảm bảo về nó tăng gia tăng cái cái cái cái tài sản của anh luôn đúng rồi có thêm một cái khoản thu nhập thụ động hàng tháng nữa Đúng có lợi nhuận hàng tháng nữa ừ. đó thì ờ, với cái ờ, thu nhập như vậy ha là khách hàng đã có một cái nhà thực tế mình vô mình ở rồi thì khi mà ổn định cuộc sống rồi á thì ờ, các bạn có thể nghĩ tới cái chuyện là cưới vợ cưới chồng hoặc là sinh con đại cái ừ. thì khi mà một gia đình hai vợ chồng nó có một cái thu nhập là khoảng tầm 50 triệu trở lên thì nó lại thêm một cái ưu điểm nữa là có thể đáp ứng cái khoản mà trả góp hàng tháng cho căn hộ này. Ừ. Dạ, tại vì một cặp vợ chồng 50 triệu nếu mà trả góp hàng tháng 0.5% á, như chính sách Westgate hiện tại thì chỉ chi 15 triệu thôi ừ. đúng không ừ. là dư ra khoảng 35 triệu 35 ừ. triệu đó cho chi phí sinh hoạt của hai vợ chồng là tầm 10 triệu nữa thì sẽ nhàn rỗi hoàn toàn là 25 triệu hàng tháng là mình góp là góp cho chủ đầu tư chứ dạ, không phải là góp cho ngân hàng đúng không em? Dạ đúng rồi. À, do mình không vay nên mình không góp chính cho xác, ngân hàng. Chính xác, là mình không cần vay luôn. Đúng rồi. Dạ là mình góp trực tiếp cho chủ đầu tư chỉ 15 triệu tháng đúng thôi. Rồi, là góp à. cho chính căn hộ của mình luôn. Dạ chính xác ừ. rồi thì sau đó mình còn dư được khoảng 25 triệu ừ. thì mình lại có thêm một cái khoản tiền ngàn rưỡi nữa ừ. để mình lại đem đi đầu tư ừ. hoặc là mình chuẩn bị cho cái hoạch tương lai là ừ. sau này chuẩn bị có baby chẳng hạn ừ. đúng rồi đó. tại vì những gia đình trẻ anh thấy khi mà có con á là có nhiều việc phải lo lắm ừ. đúng không rồi nếu mà tài chính không đủ mà mà mua nhà mà đi vay ngân hàng là anh nghĩ là sẽ không có lo được cho con cái rồi nó rất là khó khăn rồi, rồi suy nghĩ nhiều chất lượng công việc cũng không đảm bảo ừ. nữa ừ. ừ. rồi em ở đây tiện nghi cuộc sống đây như thế nào dạ sau cái phần tài chính rồi thì cái yếu tố thứ hai mà mình mua nhà mình quan tâm á ừ. chắc chắn phải là cái ờ, tiện ích ừ, cái tiện nghi cho cuộc sống mà đúng không ừ. thì thứ nhất là như lúc nãy em với anh cũng có chia sẻ cái khoảng cách di chuyển vào trung tâm á thì nó hơi xa ừ. nhưng mà ngược lại cái thời gian di chuyển thì nó rất ngắn à. dạ cho nên về việc mà đi làm ở quận nhất thì cũng không có gì phải lo lắng đâu anh nha dạ rồi cái thứ hai nữa à, sau cái đợt covid vừa rồi á thì khai thấy là người trẻ người ta có cái sự quan tâm tới sức khỏe ừ. rất là nhiều ừ. Ừ. thì một cái môi trường sống nó không chỉ phải là tiện đi làm mà nó còn đảm bảo được cái cuộc sống của họ nó chất lượng sức khỏe nó tốt ừ. thì với một cái dự án như Westgate có tới 50.000 mét vuông diện tích ừ. mảng xanh và công viên đó anh Giang ừ. thì chia ra đầu người là mỗi cư dân sẽ được thừa hưởng 10 mét vuông diện tích mảng xanh ừ. là một cái yếu tố rất là tốt cho sức khỏe và cộng với đó là trong nội khu thì chúng tôi anh gia sẽ muốn luyện với sức khỏe của mình mỗi ngày ừ. dạ rồi à, anh thấy là nói chung công viên ở đây thì cũng lâu rồi nói chung mỗi lần đến những cái chỗ nào ở mà có công viên như vậy anh thấy cũng rất là thích luôn Dạ. thì anh nghĩ là người trẻ cũng sẽ như anh ừ. sẽ có sự lựa chọn về quan tâm về sức khỏe nhiều hơn Dạ. à, thì ngoài à, những cái yếu tố này thì còn những cái yếu tố nào mà người trẻ nên mua nhà tại Westgate em dạ mình mua một cái nhà để ở thì à, ngoài cái việc đi làm đúng không mình còn phải có những cái nhu cầu về mặt ăn uống ừ. Ừ, mua sắm ừ. sau này có con này thì lo cho con đi học ừ. ở đâu trường học ở đâu rồi khám chữa bệnh bệnh viện như thế nào đúng không ừ. thì một cái điểm may mắn là dự án quốc gia của chúng ta tọa lạc ngay trong cái khu trung tâm hành chánh ừ. mà trung tâm hành chánh thì như anh giang biết là nơi tụ họp của tất cả những cái tiện ích hàng đầu ừ. thứ nhất là về hành chánh là nè những cái thủ tục giấy tờ mình làm rất là tiện ừ. cái thứ hai là trường học cũng xung, xung quanh đây trong vòng 5 phút là mình đã đến rồi ừ. thì sau này có con cũng rất là tiện cho con đi học rồi chợ nè siêu thị nè là đầy đủ hết tất cả ừ. bệnh viện cũng có đó thì những cái nhu cầu của mình phát sinh hàng ngày á, đều được giải quyết một cách nhanh chóng tại khu vực dự án Westgate này ừ. anh nghe nói là trong à, dự án mình có nhà giữ trẻ à, chính xác luôn anh Đúng à, nhà trẻ cộng với lại trường mầm non quốc ừ. tế luôn nha thì à, những gia đình trẻ mới lập gia đình chừng năm sau họ có con thì có đưa con xuống nhà giữ trẻ luôn chính xác luôn rồi dạ. đi học sau lớn lên tí xíu nữa học trường mầm non ừ. ở đây có trường mầm non luôn đúng rồi có nhà thiếu nhi nữa tại vì anh có bạn của anh á là có nghĩa là nhà ở bình chánh dạ. khu cũng khu bình chánh luôn nhưng nằm ở quốc lộ 50 á à. thì cho con đi học lại hơi xa hơi xa nhà à. thì sáng nào cũng phải là gọi là tất bật lo dạ. lắng cho con đi học rồi nhiều khi đi học đưa con đi học xong rồi mới bạn mới đi làm ừ. thì cái khoảng thời gian nó kéo dài á nên nó nhiều khi chậm trễ cái công việc nữa yeah. Dạ. còn nếu mà khách hàng họ sở hữu nhà ở đây ừ. thì à, con cái là xuống gửi đây là đi làm thôi nó rất là tiện lợi yeah. Dạ. cực kỳ luôn à, thì đó là những cái yếu tố mà anh thấy là nên mua tại đây ừ. thì nếu mà đi chợ thì sao em đi chợ thì kế bên luôn Thế anh em biết chợ đệm không biết ừ. cách dự án của mình chỉ 5 phút thôi ừ. dạ em nói đi bộ cũng tới nữa chứ đừng nói là đi xe ừ. máy hoặc là xe ô tô ừ dạ. ngoài chợ điểm thì em thấy chợ nào à, gần dạ. đây nhất nếu mà gần nữa mà lớn nữa mà mua giá sỉ á, ừ. thì sẽ tính tới chợ Bình Điền ừ. dạ tại vì chợ Bình Điền từ đây chạy ra thì có 10 phút thôi ừ. dạ rất là hay rất là ha. gần luôn thì, tại vì một số gia đình họ muốn tiết giảm chi chi phí gọi là chi tiêu á dạ. thì có thể là mua một lần nhiều thì à, chợ Bình Điền là một trong những chợ đầu mối lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh mình dạ nó là cung cấp cái nguồn lương thực thực phẩm chính cho thành phố đó nên khi mà những cư dân ở đây thì anh nghĩ là họ sẽ lựa chọn chợ Bình Điền để họ mua những cái thực phẩm để họ tích lũy họ ăn một tuần đúng rồi mua một lần xài cả tuần đúng không cả tuần lễ yeah. Dạ. đúng không nó tiện lợi nó đỡ mất thời gian nữa ừ. đó thì nếu mua sắm lớn hơn nữa thì theo em họ sẽ đi những trung tâm thương mại nào dạ ở đây thì nó nằm ngay trên cái trục Nguyễn Văn Linh nối dài luôn ừ cho nên nó là mình rất là tiện chỉ một đường thôi là mình có thể chạy về Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng quận 7 ừ. thì ở đó có rất là nhiều trung tâm lớn ừ. ví dụ như là Crescent Mall này hoặc là Vivo City đó thì khoảng cách di chuyển từ đây về đó cũng độ 20 phút thôi anh Giang ừ. dạ là vừa mua sắm nhưng mà theo một cái là họ có một cái nơi để mà cho con cái đi chơi đổi gió thay đổi cái môi trường để giúp các bé phát triển hơn và quận 7 cũng có một trong trung tâm thương mại lớn là Lotte Mart ha. Yeah. Dạ. Đó em có thể di chuyển Lotte Mart cũng được nè rồi thậm chí nếu mà muốn đi gần hơn nữa thì anh có một cái gợi ý cho những cư dân ở đây khi ừ. mà sở hữu yeah. Dạ. đó là trung tâm thương mại Bixi Oh. Em biết Bixi ờ, Bixi An Lạc không? Dạ biết. Bixi An Lạc là một trong những trung tâm thương mại là có tuổi đời gọi là dường như là lâu nhất tại Việt Nam mình ừ, luôn. Ừ. Dạ. Yeah. Nó nói chung là cái nguồn hàng của nó khá là rẻ. Ừ. Ha. Còn nếu mà khách hàng muốn đi sang trọng nữa có thể đi Almond Bình Tân. Nó cũng tiện lợi như quãng yeah. Dạ. đường đi Lotte Mart ở yeah. quận 7 hoặc là Rexon Mall yeah. hoặc là Vivo City chẳng hạn như vậy cũng rất là tiện lợi luôn. Yeah. Ừ có nghĩa là ở đây là cái tâm điểm để đi những cái trung tâm thương mại lớn à. nó rất là tiện lợi yeah. Dạ. đó thì à, theo những chia sẻ của em với lại những cái anh biết á thì ừ. thì à, anh thấy rằng với chương trình chính sách hiện tại của chủ đầu tư quốc gia thì khách hàng nên sở hữu căn hộ tại đây ừ. thì còn trên kia là anh giá ha nếu anh chị khách hàng nào quan tâm và tìm hiểu căn hộ tại dự án Westgate chỉ bỏ ra 30% là sở hữu ngay nhà thì hãy liên hệ ngay với uh, Duy Giang và Đức Kha để được tư vấn chi tiết. Rồi hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại vị trí dự án Westgate và ngay chính công viên trung tâm hành chính huyện Bình Chánh vô cùng là mát mẻ này. Rồi xin chào anh chị khách hàng.